Trong ngôi nhà kia có dê mẹ và một chú dê con Một hôm, trước khi ra đồng cỏ, dê mẹ dặn dê con Con ở nhà cho ngoan, mẹ đi ra đồng ăn một ít cỏ tươi để có nhiều sữa ngọt cho con bú Ai gọi cửa cũng đừng mở nhé, nếu không thì con sói vào ăn thịt con đấy Dê con vâng lời mẹ và hỏi thêm Thế mẹ về thì làm sao con biết mà mở cửa Dê mẹ khen con thông minh và dặn con Lúc nào mẹ về, mẹ sẽ nói Con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi Thế là con mở cửa cho mẹ Nhưng con sói hung ác nấp gần đó đã nghe dê mẹ dặn dê con như thế rồi Dê mẹ vừa đi khuất Con sói hung ác đã chạy lại gõ cửa Cạch, cạch, cạch Con chó sói hung ác Đuổi cổ nó đi Dê con ở trong nhà Nghe tiếng gõ cửa vội vàng chạy ra Nghe đúng câu mẹ dặn Nó định mở cửa nhưng nghe tiếng ồn ồn Không giống tiếng mẹ Dê con liền nghĩ ra một kế và bảo Mẹ đấy ư Sao hôm nay tiếng mẹ lại ồn ồn thế con sói sợ bị lộ nhưng vẫn khôn ngoan trả lời Mẹ gà đồng bị cảm gió nên khẳng tiếng đấy Dây con vẫn còn ngại Mọi lần mẹ về vẫn thò chân vào khe cửa cơ mà Chân mẹ thon thon Con nhìn là biết ngay Con sói lại tìm cách chống chế Mẹ vẫn phải gai Sưng vù lên Thò vào khe cửa không vừa nữa Con mở cửa cho mẹ vào dây con cú sát xuống đất nhìn qua khe cửa Nó thấy cái chân lem luốc Đen xì Nó bảo chó sói Thôi anh sói ơi chích anh rồi anh cút đi kẻo mẹ tôi về hút cho anh vỡ bụng ra đấy chân anh đen xì thế kia kìa bị lộ con sói vội vàng bỏ đi nhưng nó vẫn nghĩ cách lừa dê con nó chạy ngay đến một cửa hàng bánh chờ lúc người làm bánh đi vắng nó liền thò chân vào thùng bột bột dính đến đầu gối xong xuôi nó chạy về gọi dê con cạch cạch cạch con chó sói hung ác đuổi cổ nó đi dê con vội chạy ra ngó qua khe cửa lần này nó thấy rõ ràng bốn chân trắng thôi biết là mẹ đã về nhưng cái mũi thính của nó lại ngửi thấy mùi gì hôi hôi chứ không thơm như mùi sữa của mẹ dê con ngần ngại khe khẽ bắt ghế trèo lên lết cổ nhìn qua khe tường nó thấy hai cái tai lem lút và nhọn hoắt thôi đúng là tai sói rồi dê con gọi chó sói và bảo tai anh đen và nhọn chẳng giống tai mẹ tôi đâu anh sói hung ác ơi hút ngay đi kẻo mẹ tôi về mẹ tôi lại hút cho anh vỡ bụng đấy sừng mẹ tôi nhọn lắm Con sói sợ bị lộ Vội vàng bỏ chạy Nó cố hết sức tìm cách giấu đôi tai lem lút và nhọn hoắt mà không được Nó chưa dám trở lại thì dê mẹ đã về gõ cửa cạch Cạch, cạch Con chó sói hung ác Đuổi cổ nó đi Dê con nghe đúng tiếng mẹ Nó cúi nhìn qua khe cửa Đúng là chân mẹ Nó trèo lên nhìn qua khe tường Đúng là tai mẹ nó mở ngay cửa cho mẹ vào và kể chuyện con sói đến lừa cho mẹ nghe Dê mẹ ôm con vào lòng và khen con giỏi Dê mẹ cho dê con bú một bữa sữa thơm và ngọt